41 nổ về chúng ta hai nháy sực rỡ tưng bừng phải không anh em? Và lô tô kép ngày hôm nay cũng được thể hiện khá chi là nhiều anh em nhé. Như là 00 nổ về chúng ta hai nháy phải không anh em? Rất chi là đẹp, rất chi là rực rỡ phải không ạ? 44 nổ về chúng ta một nháy. 55 và 88 được nổ về chúng ta một nháy anh em ạ. Ngày hôm nay thì lô tô kép nổ về chúng ta cũng rất chi là nhiều phải không anh em?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 thì ngày hôm nay rực rỡ tưng bừng với con 21 được nổ về cho chúng ta một nháy rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em và ở ngày hôm nay thì ở trên diễn đàn công khai thì không chiến thắng được con độc thủ lô phải không ạ nhưng trong khi đấy ở trong diễn đàn cầu kín ngày hôm nay tôi đã bắt cho anh em con 44 phải không anh em thì rực rỡ tưng bừng với 44 được nổ về cho chúng ta một nháy và 57 phải không anh em thì 57 ngày hôm nay cũng được nổ về cho chúng ta một nháy anh em ạ chắc chắn những người mà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 Tôi sẽ đi lấy ngày 29 tháng 12 năm 2021 cho anh em tham khảo đây anh em ạ. Tôi sẽ lấy giải 3.1. Tôi bắt con 1 này. Kết hợp với giải 6.3 anh em ạ. Rất đẹp phải không anh em? Thì tôi sẽ đi bắt con 0 này. Một ghép cho 0 ngày sau sẽ nổ về con 1001 phải không anh em? Những ai cảm thấy trùng cầu, trùng máu chúng ta hãy vào tiền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 Tương tự như vậy thì ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, một kép số 4 ngày sau sẽ nổ về con 14 thì tôi sẽ đi bắt độc thủ lô. Độc thủ lô tôi bắt cho anh em tham khảo con 14 ngày mai anh em nhé. Để anh em tham khảo bia hơi trà đá chiến vào ngày mai phải không ạ? Con 14.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 Tương tự như vậy thì ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, 8 gấp cho 6 ngày sau sẽ nổ về con 86, 68 phải không ạ? Cầu kèo chạy rất chi là đẹp anh em nhé. Và những ai muốn số đẹp, số chuẩn, muốn đánh to, quất lớn thì hãy liên hệ vào Zalo 0917 317 801 anh em nhé. Và ngày hôm sau 8 68 được nổ về cho chúng ta một nháy rất đẹp rất rực rỡ phải không ạ ngày mùng 2 tháng 1 3 ghép cho 4 ngày sau sẽ nổ về con 34 43 anh em ạ rất đẹp rất rực rỡ phải không anh em Tương tự như vậy thì ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022 3 ghép so 4 ngày sau sẽ nổ về con